học chúng ta ghi giải hai câu nhá chúng ta mở photoshop lại photoshop các em ở nhà phiên bản mới cũng được mà cũng được đều làm được nhá em gì nhờ em đang xem điện thoại này em gì nhờ tên ừ. hùng hùng chú ý nhá điểm một kỳ một của hùng cao phải chú ý vào có hai điểm của tổng cao sao ờ, nghe bây giờ chúng ta mở này đây là ảnh ờ, thầy lưu vào các em chú ý nhá thầy giải câu 2 trước ghép ảnh vào gì vào trầu cao chẳng hạn thầy sẽ mở ra một ảnh một đôi này chẳng hạn rồi ảnh thứ hai là ảnh chú ý nhá ảnh thứ hai thầy lấy ra Trật tự làm bài tập Nào Bây giờ nhá Nhiệm vụ của chúng ta là ghép ảnh Từ đây đưa vào trong này anh uh, quyết. một lần nữa trật tự cho thầy thầy đang giảng cho các bạn nào các em chú ý cho thầy nhá đây là ảnh một đôi vợ chồng nhớ chưa thầy sẽ ghép vào trong trong đây trật tự đi các bạn nào các em làm như sau chọn công cụ trật tự thầy chọn công cụ mũi tên ở trên thanh công cụ này mũi tên to này phím tắt là là chữ V nhá kéo sang đây đấy bây giờ ta làm với ảnh uh, ờ, trầu cao nha các em chú ý nhá thế thì cái ảnh kéo sang nó sẽ nằm chồng lên cái lớp ảnh phía phía dưới cả lâm chú ý chưa chồng lên rồi nhá phóng to là cần chôn cộng nhớ chưa thể phóng to cần chôn cộng đấy rồi bây giờ ta sẽ ghép vào này ghép vào nhá cả lớp chú ý cho thầy nào ghép nghệ thuật nhá các em nhìn xuống phía dưới này có một cái nút cạnh chữ F, nút ở đây nhá mở cái bảng có chữ layer ra ở Windows này chỗ nào không có thì các em mở Windows ra cho thầy nhớ chưa chọn cho thầy layer các em ghi cho thầy phím tắt hiện lên cái bảng thầy mời các bạn nói chuyện ra để thầy dạy nhá các bạn ghi vào ấn F7 để hiện ra cái bảng layer bên ờ, phía bên phải đây nha bảng đây nha bảng này không có thì các em ấn F7 lên cho thầy sao các bạn các bạn không trật tự cho thầy nói chuyện thầy giảng à cứ nói chuyện mãi ấn vào đây nào ba bạn kia không nói chuyện nữa thầy đang giảng chữa bài tập thầy ấn vào thì có một một lần nữa mà thầy nghe thấy một câu nữa nhá đừng có trách thầy nhá thầy không nhờ nữa đâu có một cái hình màu trắng nó nằm bên cạnh bức ảnh thu nhỏ bây giờ chúng ta sẽ chọn vào công cụ có hình hình chữ nhật ở đây chọn hình elip nha chọn hình elip cho thầy các em chọn một vùng đây được chưa giữ phím cách đồng thời giữ chuột ta điều chỉnh cho cái hình elip lên trên đây cho nó gọn vào được chưa bước tiếp theo ta nhả chuột ra đưa vào bên select chúng ta chọn cái nút có tên là phaser phaser là để có tác dụng làm mờ cái đường rìa bên nó hiểu chưa Đấy, các bạn nhập cho thầy cỡ khoảng 30 vào đây 35 được nhá 35 vào xong rồi Bây giờ các bạn ấn ba phím Ctrl Shift và Y ngắn để đảo ngược vùng chọn như hôm trước thầy dạy. Đấy xong rồi ta đưa chuột vào edit chúng ta chọn phim đưa chuột vào edit chọn phim các bạn chọn cho thầy màu đen chọn vào cái nút này use ta chọn black là màu đen trật tự cho thầy ta nhấp ok nhá để cái này 100% ta nhấp ok này được chưa bức ảnh đã được lồng vào bên trong chầu cao nhớ chưa cả lớp nhớ chưa 35 là làm mờ làm số càng to thì nó mờ càng nhiều nhớ chưa đấy bây giờ chúng ta ấn chữ cần chôn D để thôi chọn bây giờ muốn hiện mặt của anh này chỗ đây nó khỏi bị cái lá cây nó che lên đúng không thì chúng ta vào cái con chổi bên này chúng ta vào chổi bên này được chưa chổi nhá chổi thanh công cụ đây có hình cái chổi các bạn cho cái opacity giảm đi một chút cho follow giảm đi một chút bây giờ bây giờ thời mới dùng cái mực trắng ở phía trên mực đen là che đi mực trắng là hở ra thì ở đây ta đảo hai cái này nhá đảo mũi tên là đảo mực bây giờ thầy tô mực trắng lên cái mặt anh này Đấy, các bạn nhìn nhá các bạn chú ý là nhấp vào cái um, cái nút màu đen ở đây đấy Wow, bạn nhìn thấy là tóc của anh ấy đã gì hiện ra đúng chưa rồi cô dâu chỗ này chúng ta cho đi mượt một tí đấy các bạn có thấy là hiệu ảnh người ta sử dụng cái công cụ như thầy làm không đấy rất là đẹp đúng không đấy cả lớp nhớ chưa nhớ chưa rồi nhá đấy các bạn nhá mực trắng là để tôi đi này thầy muốn bịt đi một cái gì đó chẳng hạn thầy muốn bịt cái uh, thầy muốn bịt đi cái uh, gì nhỉ cái váy cưới đằng sau thì các em lại bật mực đen lên đấy ta lau vào đây thì cái lá cây lại hiện ra đấy và cái uh, cái khăn von của cô ấy đã mất nhớ chưa Đấy. ok chưa tay nhá cho tay hở tay chú rể hở ra Đấy. ok rồi và đây là chúng ta đã ghép xong một ảnh nghệ thuật nhớ chưa làm khung cả lớp nghe tiếp theo bây giờ các bạn em sẽ bỏ chân xuống ghi bài vào nào bước này xong chưa xong rồi nhá bây giờ thầy mới sử dụng là thầy ép hai cái lớp này thành một các bạn ghi cho thầy vào layer nha vào menu layer các em chọn cái nút có tên là Mesodown Chật đồ đi mấy anh kia Sao cuối cẳng chơi game mấy kia không học à Không làm bài tập là không có điểm đấy nhá Bạn nào làm thì bạn có điểm Các bạn chú ý vào Chọn nút này nhá Đấy thì hai lớp nó vào làm một Được chưa Bây giờ chúng ta sẽ làm khung Cả lớp ghi cho thầy làm khung ảnh chúng ta chọn cho thầy chọn cho thầy nhá cả lớp thầy ghi ờ, cho thầy là action phím tắt là phím an F4 đã an F9 nó hiện luôn ở trên đấy an F9 nhá làm khung nhớ chưa rồi Đấy. Rồi các bạn mở cái khung action ra nhá. Đấy, thì mở to ra. Rồi bây giờ chúng ta nhìn vào đây nhá. Chúng ta xem chỗ nào có khung à. bản này action không có khung ta làm khung bằng tay cả lớp chú ý nhá để làm khung cả lớp ghi cho thầy để làm khung chúng ta mở ra chọn một mẫu rồi cả lớp chú ý nhá trật tự đi các em ơi để thầy đang giảng bài thầy chọn ảnh một làm mẫu này thầy chọn một cái ảnh hoa làm mẫu hoặc là ảnh chầu cau làm mẫu đấy này nhá cả lớp chú ý để làm mẫu thì thầy cho ảnh này nhỏ lại thầy chọn image size thầy chọn image size image size nhá thầy cho nhỏ ảnh lại thầy đổi sang cm thầy nhấp vào đây là 4 cm để làm mẫu mẫu này là cái mẫu nào các em chú ý mẫu này là mẫu làm khung bây giờ thầy chọn Ctrl A để chọn toàn cái ảnh này được chưa thầy vào edit thầy chọn nút có tên là define pattern define pattern ở đây thầy đặt tên là mẫu 1 ok xong rồi thầy bỏ ảnh này đi thầy đặt thầy đặt tên xong rồi thầy bỏ đi rồi bây giờ thầy làm khung này cả lớp chú ý này thầy tạo hình khung hình chữ nhật cả lớp chú ý nhá rồi thầy cho đến đây khung đến đây nhá ví dụ như thế rồi chật rồi đi các anh bây giờ thầy vào phần select thầy chọn phaser một lần nữa cho khung thầy đặt là 10 pixel 10 pixel được chưa rồi thầy đảo ngược vùng chọn 10 pixel cho cái viền khung này nó tròn đấy viền khung này nó tròn thầy đảo ngược vùng chọn là cần chôn ship Y nào bây giờ thầy tô mẫu ra này các em nhìn nhá phim rồi bây giờ thầy chọn nó, nó là pattern đấy thầy chọn cái hoa nó mới ta đặt đây nó là về đây các bạn chú ý nhìn đây đấy và nó ra ra khung của bức ảnh nhớ chưa ta về ta chọn cái khung nó đẹp hơn thế còn thầy dạy là dạy cái bước làm cả lớp hiểu chưa ok chưa ngon chưa cả lớp thấy ngon không ngon, ngon, à. ngon nhá bây giờ chúng ta học đánh chữ lên ảnh trật tự đây chúng ta đánh chữ lên ảnh cả lớp ghi cho thầy chọn vào chọn vào chữ T Đấy, chọn cỡ chữ cho thầy chọn cỡ chữ chọn cỡ chữ nhá rồi bây giờ chúng ta sẽ vào đây chúng ta ghi ở trên là gì nhỉ kỷ niệm ngày cưới tiếng anh ghi là gì happy wedding à đúng không wedding. Rồi Chúng ta nhấp vào đây nhá Chúng ta chọn màu Cho một màu đỏ là màu cưới Đấy, ok Chúng ta đánh cho thầy Happy Wedding Được chưa? Sau các bạn nhấn vào mũi tên các bạn ấn cần chôn T cho thầy để cho to ra giữ ship cho to ra nhá ấn cần chôn T vào chữ vào cái lớp chữ đấy xong rồi enter cho nó ghi bây giờ chúng ta vào nút F vào nút F nha chọn lớp chữ ở trên đây không chọn lớp ảnh chọn lớp chữ chúng ta nhấp vào đây các bạn chọn blending option Đấy, bây giờ thầy làm cho nó có bóng là bóng đổ đây các em nhìn nha chữ không bóng này bây giờ này cả lớp nhìn lên bóng chưa nổi chưa rồi nổi tiếp này đấy nha rồi các bạn chọn cho thầy ờ, bóng rồi các bạn sẽ nghiêng bao nhiêu độ là tùy các bạn là nghiêng độ nhé là bóng nó quay đấy nào thầy cho khoảng cách ra rồi thầy cho to lên một tí cho sai lên một to một tí Thế là chúng ta đã làm xong được câu 1 à câu 2. Cả lớp trật tự. Bây giờ thầy làm một ví dụ giống như thế nữa để các em theo dõi tiếp. Nhớ chưa? Cho thuộc. Nào, bây giờ các em về các em có thể làm ảnh cưới cho chị, cho anh được. Nhá. Cả lớp ghi cho thầy vào xong ví dụ 1. Bây giờ chúng ta sang ví dụ 2 nào ghi cho thầy sang ví dụ 2 nhá ta lại ghép ảnh cưới thầy đóng ảnh này lại cả lớp chú ý lên bảng cho thầy nhá đấy thầy ghi vào gọi là ảnh ghép một đặt tên ảnh ghép một ảnh một xong đó các bạn nhìn thấy không thế là thầy đã làm nhanh một tí đã xong một cái ảnh rồi bây giờ thầy tắt cái này đi thầy chọn ảnh khác nào bây giờ các em chú ý nhìn lên thầy chọn ảnh uh, ảnh đây rồi bây giờ thầy chọn các em chú ý thầy cho vào đây nào các bạn chú ý nhá lại trở về ví dụ giống như ví dụ trên nào dùng mũi tên màu đen kéo ảnh sang bên đây bạn nào không có bài tập mà không giải được bài này coi như ăn con không có bạn nào về nhà làm mà nộp cho thầy là ổn là sẽ được ví dụ cho các em về search ảnh trên mạng các em có thể đao ảnh cưới trên mạng về đầy các em chỉ ghi là ảnh cưới cái và chọn công cụ là ảnh kích thước lớn là chúng ta tải về ta có luôn Photoshop ấy thì cứ bây giờ ghi đăng ký kênh là thầy cho đường link về về được đúng không vào đây nhá được rồi yên tâm đây bây giờ cho đôi này nó nằm vào đĩa chầu cao cả lớp được chưa ghi nó nhá anh hùng không học à ấn cần chôn tê ấn cần chôn tê để cho ta thu nhỏ lại nha phải con cho t ở trên cái lớp mà lớp đây là lớp cưới lớp lớp anh chị cưới đúng không rồi thầy cho nhỏ thêm tí nữa ok chưa nhỏ chưa được chưa hay thêm tí nữa tí nữa nhá ok rồi enter này ổn chưa xong chưa rồi bây giờ ta sẽ gì ta vẽ một trái tim được không nhá cả lớp chú ý này để vẽ trái tim thầy chọn ngòi bút bút mực ở đây giống cái ngòi bút mực công cụ giống như thế Đấy. các em nhìn lên trên nhá thầy vẽ một trái tim lên ờ, đôi này để thầy làm cho lồng vào hình trái tim đây là cái uh, trung tâm của trái tim Đấy, thì uốn kéo chuột và uốn giữ phím an để cố định cái đầu này nhấp chuột vào đây để kết thúc điểm này xong tiếp tục thầy lại uốn xuống dưới lại tiếp tục vẽ xuống dưới nha các em nhìn lên nào chú ý nhá thầy kéo trượt trượt lên về ta vẽ nó khéo hơn thầy đấy thầy muốn nó được như này thôi đấy vẽ đến đây các bạn nhìn nhá thầy vẽ nó không được uh, khéo lắm nhưng mà thôi ta cứ coi như đây là trái tim nhớ chưa nhấp chuột phải vào đây các em chọn make selection nào cả lớp chú ý cho vào đây 30 35 trật tự nào giữ ba phím Ctrl Shift Y đảo ngược vùng chọn bây giờ chúng ta sẽ gì chúng ta vào edit chúng ta chọn phim các em chọn cho thầy nút black là màu đen ờ, chưa chưa nhá nào cả lớp chú ý này thầy làm lại bước này nhá làm lại bước này cho các em nhìn đã ấn vào nút cạnh phím gì cạnh cái chữ F trên ờ, layer chặt từ đi nhá bây giờ đang mới vẽ phải ấn trước giữ phím A này các bạn kia mà nói chuyện nhiều không học đến lúc không có điểm đừng có xin điểm nhá rồi các bạn make selection chọn 35 rồi đảo ngược vùng chọn Ctrl Shift Y tô mực đen Đấy. và chúng ta thấy là gì bức ảnh đã xong nào bây giờ chúng ta để tô cái chán anh này hiện ra các bạn chọn con chổi chọn vào đây chúng ta lau chỗ này đi chúng ta đã ghép được ảnh cưới rồi chỗ ảnh rìa này nó bị hở trông nó xấu thì các bạn bật mực đen lên ta lau ở bên cạnh Đấy, thầy lau hết cái rìa của bức ảnh đấy nhá Đấy, các bạn nhìn thấy nó mất đi rồi rồi xóa về trên này nào bây giờ nhá thầy đã dạy xong cái bài này bây giờ thầy ghi thầy uh, kết thúc ghi thầy đăng lên youtube các em đăng ký đúng kênh đấy lấy đúng video đấy nhá rồi ok